Ôi rồi trẻ kìa Bụi quá là đẹp anh em ạ Họng bò Trẻ mùi em dùng cái lá bốc khí đó